con đường đạo là con đường đẹp con đường sáng mà chư phật chư vị bồ tát đã có duyên xuất gia học đạo các con phải luôn có trong mình quyết tâm không bao giờ thoái chuyển các con tu tập ở núi rừng sống với thiên nhiên sống với cây cỏ với không gian tĩnh mình, đó là một thuận duyên để các con thấy được vọng tâm vọng tưởng và buông tất cả các dục lạc một cách dễ dàng là tu sĩ các con hãy luôn nhớ rằng mình là một người tu sĩ thank you Trên bước đường tu hành của các con Sẽ có những thuận duyên Những nghịch duyên Hoặc bị mắng Bị chửi Bị làm nhục Bị vu oan Bị cơ hại